Có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em? Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Có, có sao thì tôi bắt vậy cho anh em phải không anh em? Và ngày hôm sau 33 được nổ về trong ta một nháy rất chi là đẹp, rất chi là rực rỡ phải không anh em? Vâng và tương tự như vậy thì ngày mùng 8 tháng 1 4 cấp cho không ngày sau nổ về con 40 04 40 anh em nhé. Thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô con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 không cách 6 ngày sau sẽ nổ về con 0660 anh em nhé. Cầu kèo là có thật 100% phải không anh em? Có sao thì tôi bắt vậy cho anh em tham khảo anh em nhé. Và ngày hôm sau 06 được nổ về chúng ta một nháy rất chi là rực rỡ và tưng bừng phải không ạ? Đấy, cầu kèo là có thật phải không anh em? Tương tự như vậy ngày mùng 6 tháng 1 không gấp cho hai ngày sau sẽ nổ về con 0220 phải không anh em?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 86 989 989 3 83 và một con duy nhất để tôi chốt cho anh em là con 252 anh em nhé.